để cho mình quen biết nhau Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em Được ôm lấy làm nô lệ cho em người yêu em suốt cuộc đời anh cần chăm sóc cho em từng giấc mơ ngày nào em cũng được vui ngày nào em cũng mỉm cười vì bên em luôn có anh kề bên đừng nhìn xung quanh của em đừng nhìn bất cứ anh nào xin này chú ý một mình anh thôi vì người yêu em là anh một người chỉ biết chung tình cho mình quen biết nhau Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh Cả trời đất này không ai hiểu em bằng anh Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em Được ôm lấy cho em từng giấc mơ ngày nào em cũng được vui ngày nào em cũng mỉm cười vì bên em luôn có anh kề bên đừng nhìn xung quanh của em đừng nhìn bất cứ anh nào xin này chú ý một mình anh thôi vì người yêu em là anh một người chỉ biết chung tình sóc cho em từng giấc mơ ngày nào em cũng được vui ngày nào em cũng mỉm cười vì bên em luôn có anh kề bên đừng nhìn xung quanh của em đừng nhìn bất cứ anh nào xin này chú ý một mình anh thôi vì người yêu em là anh một người chỉ biết chung tình